À, chào mừng các bạn quay lại kênh Văn Thành TV thì hôm nay mình sẽ chia sẻ lại cái dàn lọc của mình sau khi đã làm lại thì như cái, clip trước á bạn thấy là mình ờ, mua cái con ờ, room mini này về mình tính sử dụng mình nó thôi cho hệ thống lọc nhưng mà không được tại con này nó chỉ có tác dụng giống như một cái thùng lắng thôi nó sẽ lắng lại cạnh cho mình mà chỉ là những cạnh gọi là rất là thô thôi bạn thấy không thô kiểu này nè những kiểu này thì thì nó mới lắng được nè đó còn những cái mà giống như là chất bẩn mà mịn á, hòa tan trong nước thì nó sẽ bó tay vậy nên mua con này thực ra là khá là phí tiền các bạn làm thùng lắng khi còn tốt hơn con này á, thì cứ một tuần mình sẽ phải vệ sinh nó một lần tức là mình sẽ phải lấy xuống mình giặt giặt bụi cho nó thì sau khi mà mình thử nó rồi á, mình thấy là nó nó không được như mong muốn nên mình set up thêm một cái hệ thống lọc tràn nữa thì à, khi sắp hệ thống lọc tràn này á, thì mình gặp một số cái trường hợp đó là cái nước sau khi mình setup xong nó vẫn vàng rất là đục thì sau khi ờ, mình ờ, tham khảo một số comment trên mạng và rất là cảm ơn bạn ờ, Memory B trước bạn chỉ cho mình nó hai cái lỗi sai cơ bản của cái hệ thống lọc của mình thứ nhất á, là cái bơm của mình nó khá là yếu đây cái bơm cũ đây đây, cái bơm của Lightus đó thì nó bơm khá là yếu nên là nó không hút được hết cặn dưới đáy và thấy bây giờ cặn dưới đáy của mình là hết rồi nè đó là do mình nó đổi cái bơm theo cái sờ ghét cái, cái gợi ý của bạn Merubi là bạn gợi ý cho mình dùng cái bơm của Sobo thì mình đặt ở trên mạng á, mà là Sobo 360 độ cuối cùng nó đưa cho mình á, là cái Sobo này thì mình tìm hiểu lại cái này không phải 360 độ mà nó không phải kiểu hút đáy mà nó là cái uh, Sobo khoảng 45 độ thôi nhưng mà nó vẫn có cái đặc điểm của cái bơm Sobo đó là cái cái đáy bơm á, nó là cái loại mà hút ở dưới tức là cái cái bơm nó đặt thẳng xuống dưới chứ không phải đặt ngang như cái này mình nhìn nha cái bơm này á, là cái cánh quạt nó đặt ngang nó hút vô thì cái cái cái nước nó đẩy lên trên cái ống này á, là nó đẩy mạnh cái, cái lực ừ, nó sẽ đẩy cao được còn cái này á, thì nó sẽ tạo cái dòng xoáy nó hút nó xoáy tròn nó tạo dòng xoáy thì nó hút được hiệu quả hơn nhưng mà nó đẩy lên không cao nó đẩy lên trên này á, là <clears throat> tính từ trên xuống là chắc khoảng 60 thì nước nó chảy ra mình thấy không không có mạnh lắm khá là nói chung là không không được mạnh nhưng mà nó hút thì sạch hơn đó thì đó là một cái thì nếu mà sau này nếu mà nó cái ừ, cá mà nó ỉa nhiều hơn á mà cái này nó không chịu được mình sẽ nâng lên cái Sobo 360 độ là cái loại mà hút uh, giải tròn á nó hút được mạnh hơn cái lối thứ hai của mình đó là cái oxy của mình nó quá ít thì cái ờ, lần trước á, là mình dùng cái, ờ, cái cục sủi mua mười mấy chục nghìn một cái cục sủi nhỏ thôi thì hồi cá nó còn nhỏ thì có là đủ như giờ cá mình rất là lớn phải không có con là tới hơn 2 kg lắm à, rất là bự và nó ỉa rất là nhiều nên là cái lúc nó ỉa ra thì abubac nó nhiều á rồi nó nó hóp nữa nên là cái lượng oxy trong nước nó không đủ không đủ để cái vi sinh nó lại hoạt động không tốt nên là mình đã mua lại à, mua lại một cái cục à, sủi mới đây cục à, sủi hai vòi mua khoảng 200 nghìn của Rambo nó chạy khá là êm đó, thì nó có khả năng điều khiển được cái à, cái lượng oxy mà mình cần xài á thì giờ mình đang là mất rồi nè bạn xuống đây nó nhỏ lại nè nó nhỏ lại nè bạn này lớn lên nè lớn lên mắt đó với lại thêm một cái nữa là nếu mà các bạn không có điều kiện để thay cái sủi oxy các bạn có thể đầu tư cái đĩa đĩa sủi đĩa sủi thì nó sẽ chia oxy hiệu quả hơn đó thì sau khi oxy rồi à, tăng oxy tăng bơm thì mình à, mình thử lại á, là mình à, set up lại cái hệ thống tràn nữa đó thì vi sinh nó muốn hoạt động tốt đó là nó phải à, phải có mấy yếu tố thứ nhất là cái dòng nước nó phải là dòng nước à, lưu chuyển liên tục thì vi sinh nó mới hoạt động được cái thứ hai nữa là nó phải có cái chỗ giá thể để nó bám vô thì đây là giá thể của nó nè đây là cái sứ uh, sứ thanh rồi đây là sứ viên nên bỏ những cái chỗ này để nó tăng cái diện tích uh, trú ẩn cho vi sinh ngăn này ấy, thì mình dùng Gmet và ngăn đầu này ấy, là quan trọng mình sẽ sủi thêm oxy cho nó để cho vi sinh nó nó có oxy nó hoạt động tốt hơn rồi uh, uh, khúc bên này mình cho thằng này là canet đó thì cái hệ thống lọc của nó lọc tràn như thế này thì đầu tư thực ra là chi phí nó cũng không quá cao cái này mình mua 200 nghìn này thì nếu các bạn làm thùng xốp rẻ hơn nhiều nhưng mà độ bền thì không cao độ bền thì một thời gian là thùng xốp sẽ hư con này thì xài mãi được vật liệu lọc thì chỉ mua một lần trong đời thôi thì các bạn tìm được nguồn rẻ thì nó sẽ là khá là rẻ Điều như canet này một ký có 60k hay nè à, sứ thanh 6.000 một thanh là 10 thanh là 60 thôi 120 thì à, tính ra cái dàn lọc nó cũng không không quá mắc tiền đó, mà hiệu quả mình thấy cũng khá là ok đó hay nếu các bạn mà ừ, muốn thử làm lại dàn lọc thì có thể thử cái cách này rồi clip đến đây thôi các bạn thích thì nhớ like subscribe kênh của mình cảm ơn các bạn rất nhiều